Những lý do như nghèo nàn, lạc hậu thì rõ rồi, nhưng vì sao mà ra thế thì có lẽ phải bàn cho sâu hơn. Hình ảnh status trên Facebook là công dân. Từ khi thiết lập nền cai trị chuyên chế tạm tính từ Tần Thủy Hoàng cho đến khi quân chủ sụp đổ vào thế kỷ 20, mục đích lớn nhất, cao trọng nhất của các vua chúa Đông Phương không phải là dân tộc hùng cường, dân chúng hạnh phúc, mà là giữ vững ngai vàng dân càng ngu thì ngôi cao càng vững, chính vì thế những triều đình ấy mới tận lực mà thi hành chính sách ngu dân. Dân không được bàn việc nước, một tiếng yêu nước thì phải tội, phải khổ. Vua là nước, nước là vua, dân chỉ được quyền yêu vua. Trong dân nếu có kẻ nào có chút tài thì phải ra cho vua dùng, mà thực ra là sai khiến và nắm chặt trong tay để phòng trừ mối họa, không ra là mắc vào tội khi quân. Về quê thì phải kiếm cớ cáo bệnh chứ không thể vứt áo mũ giữa triều đình mà khoát tay ra đi. Những cái cầu hiền cũng chẳng qua là mưu trước cốt để không có kẻ nào ở ngoài vòng kiểm soát. Trong các xã hội chuyên chế ấy, vua chúa phải thiết lập pháp luật và bày ra tà thuyết, mục đích là làm cho dân chúng tay chân yếu mềm, đầu óc giản đơn, suốt đời quay cuồng với miếng ăn, không có thời gian mà suy nghĩ về lẽ đúng sai hay dở nữa. Dân được chăn như bầy cừu, nếu có kẻ nào manh tâm đổi sắc thì nhân đó mà dạy bảo cho toàn cõi bằng cái án tru di. Dân đã ngu, còn bị làm cho khiếp nhược. Rủi thay thế giới không chỉ có một nước, gặp kẻ mạnh tràn qua, dù triệu triệu dân thì cũng như gà trong chuồng nhỏ, muốn bắt, muốn thịt thế nào cũng đành chịu. Triều đình quyền uy lộng lẫy xưa nay bỗng hóa ra lũ người đớn hèn thảm hại, chỉ lo ăn chơi hưởng lạc chứ đào đâu có tâm xây dựng quốc gia hùng cường hữu sự rồi mới thấy toàn là hổ giấy hàng mã cả. Tất cả các nước chuyên chế đều là những cơ thể đầy bệnh tật, dân chúng thì ngu dại nhưng đầy ảo tưởng tự hào, lại thêm sức vóc hèn kém. quan quân thì hôn ám, lâu nay mở miệng ra chỉ rặt một giọng giáo điều, khi đụng chuyện thì như kẻ què cục, không có thực lực để mà đối trị. Hãy cứ nhìn một nước rộng lớn luôn tự xưng hùng cường như nước Tàu, mà hết bị Mông Cổ, Mãn Châu đến Nhật Bản đánh cho bại vong ê chề bao phen thì rõ. Nhà Nguyễn mà bị phá vừa khẽ đụng tay đã đổ kền, cũng vì một lẽ ấy. Rồi lại nhìn vào nước Nga đây, khi chưa mang quân đánh Ukraine thì cũng hô hào lừng lẫy lắm. Đụng vào chiến sự rồi mới thấy là vỏ mồm, không những không làm gì được một nước vô danh tiểu tốt đã đành, lại còn bị đánh cho đến nhục nhã thảm hại. Hình ảnh tứ trụ Việt Nam những ông vua chuyên chế thời hiện đại ở đâu và thời nào cũng thế, dù xưa hay nay, hệ bất cứ một nước nào đã đeo cái gông chuyên chế trên cổ, thì nước ấy chỉ có đường làm nô lệ cho người. Xưa thì bị lấy mất nước, nay thì phụ thuộc kinh tế và bị lép vế đủ đường. Thân phận cũng chẳng khác gì một nước chư hầu hiện đại. Dân giàu nước mạnh cũng chưa phải là đã đúng đắn. Dân phải khôn thì nước mới mạnh. Nhìn cho rõ bản chất của các nhà nước chuyên chế là luôn chủ trương ngu dân để giữ lợi lộc cho riêng mình, thì dân nước ấy phải nỗ lực mà tự học, đặng thoát ra khỏi vòng xiềng xích của tuyên truyền dối trá và giáo dục nhồi sọ. Người Việt chỉ yêu nhà chứ không yêu nước, thành ra để mặc cho đất nước, cho một nhóm người bớt nặng dày vò. Mà có biết đâu, yêu nhà như thế thì cũng có giữ được đâu. Chỉ khi mà mỗi người đều biết yêu nước và làm chủ cái đất nước của mình, thì lợi nhà không cố giữ mà cũng chẳng mất đi được. Cái yêu nước như của người Việt xưa nay chỉ xảy ra mỗi khi có ngoại xâm chứ không màng đến việc nội trị. Yêu nước mà nếu chỉ có đến thế thì khác nào mang thân đi giữ lợi cho kẻ khác. Yêu nước là phải vừa lo cho nước, vừa nỗ lực làm chủ đất nước của mình thì mới là người có trí não. Nhẫn giới phải mở ra khỏi cánh cổng nhà mình để thấy hàng xóm bị nạn thì bước ra,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 Bịch mồm dân đồng nghĩa với việc hủy hoại tương lai quốc gia. Ngày 13 tháng 4, Facebooker Thái Hạo có status với tựa đề Tự do quan trọng như thế nào? Tác giả đặt vấn đề tại sao con người phải được quyền nói ra suy nghĩ quan điểm của mình và cho rằng đây là một câu hỏi hệ trọng mà việc trả lời nó sẽ ảnh hưởng lớn lao đến tương lai xã hội. Hình ảnh status trên trang cá nhân của Facebooker Thái Hạo. Tác giả dẫn quan điểm của triết gia John Stuart Mill viết trong cuốn bàn về tự do rằng nếu toàn nhân loại cùng một ý kiến và chỉ có một người có ý kiến ngược lại, thì khi bắt người đó phải ngậm miệng, nhân loại cũng không được biện minh hơn người đó, khi người đó có quyền bắt toàn bộ nhân loại phải ngậm miệng lại. Ngay cả khi những suy nghĩ của người kia là sai, thì xã hội mà đại diện là nhà nước có nên bắt anh ta ngậm miệng? Tác giả trả lời là không, vì cái chân lý mà nhà nước đang sở hữu nếu không được cọ sát, kiểm chứng, va đập với những ý kiến phản bác nó thì chân lý ấy trở thành giáo điều, tức là chân lý chết. Một chân lý không được thảo luận thì chân lý ấy vô ích, nếu không muốn nói là có hại. Tác giả phân tích tại sao các tôn giáo ở thời kỳ đầu đều rất hưng thịnh và luôn xuất hiện các bậc thánh, mà khi sự chiến thắng đã được đặt định thì theo thời gian sẽ ngày càng suy vi, đồi bại. Vì không ai chất vấn nó nữa, ngay cả những người sung đạo nhất cũng sẽ bị chết chìm trong vũng lầy của đức tin ấy. Rốt cuộc các giáo lý chỉ còn là thuốc ngủ. Một học thuyết chính trị hay các quan điểm xã hội cũng thế, nên dân chủ nếu không được thường xuyên tra xét thì cũng sẽ chung số phận. Nhưng may mắn, những định chế của các xã hội ấy đã lường trước và bảo vệ đến cùng quyền tự do quan điểm và tự do biểu đạt để nó không bị tan rửa sau vài chục năm như trong các xã hội chuyên chế. Như vậy ở đây quyền tự do ngôn luận là người hậu vệ cho chân lý, mà nếu không có nó, tất cả những điều tốt đẹp nhất dù đến mức hoàn hảo cũng sẽ bị tiêu diệt hoặc tự hoại theo phương thức hang rỉ hoặc mục nát. Tác giả nêu lý do thứ hai cho việc không được bịt mồm bất cứ ai, đó là nguyên lý có thể sai. Lịch sử nhân loại nhiều nghìn năm đã chứng kiến những điều tưởng như chân lý chắc nịch, không còn phải băn khoăn. Nhưng không, nó bị phủ định và liên tục phủ định. Con người vốn không sở hữu chân lý, càng không làm ra chân lý, mà chỉ tiệm cận với chân lý theo thời gian nếu được tự do tư tưởng và tự do biểu đạt. Hình ảnh những tù nhân lương tâm, những người bị bịt miệng bằng những bản án bất công. Những cuộc đàn áp và tàn sát những người có ý kiến trái chiều đã diễn ra cả ở Đông lẫn Tây suốt nhiều nghìn năm, ngay cả khi các nhà nước ấy đại diện cho số đông nhưng rồi có những điều tưởng rằng mặc nhiên đúng thì nay đã trở thành đáng cười bởi sự ấu trĩ mà nhân loại chỉ muốn quên đi. Tác giả đánh giá khi bắt một ý kiến phải ngậm miệng lại, sự thiệt hại cho cộng đồng bao giờ cũng lớn đến mức không thể đong đếm được. Một xã hội không có tự do, xã hội ấy tự tước đoạt cơ hội tiến lên nấc thang văn minh bằng cách tự giam mình trong các tính điều cổ lỗ hoặc sai lầm. Trong ý nghĩ này, sự tước đoạt tự do chính là phản động, Tác giả nhắc lại trường hợp Bruno bị đưa lên giàn hỏa thiêu hoặc Galilei bị tống vào tù. Nhưng những tri thức đã từng bị coi là dị giáo của họ này đã trở nên thường thức. Theo tác giả, nhân loại chưa bao giờ đứng im vì chỉ có đi tới mới mong ra khỏi rừng và gặp được hạnh phúc lớn hơn. Bất cứ một sự bịch mồm nào cũng được đặt trên nền tảng của lòng tự tin tuyệt đối rằng ta không bao giờ sai. Nhưng lịch sử hoàn toàn không chứng minh cho niềm tin ấy khi nó chỉ trưng ra các bằng chứng ngược lại. Bởi thế, vì sự tiến bộ xã hội, vì lợi ích quốc gia, không một nhà nước tử tế nào không ra sức bảo vệ cho người dân được quyền mở miệng. Tác giả dẫn khẳng định của Mill rằng, con người cá nhân là chúa tể đối với bản thân anh ta, đối với thân thể và tâm hồn của riêng anh ta. Và chỉ có bảo đảm cho con người cá nhân tất cả các quyền bình đẳng, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc thì xã hội ấy mới có tương lai,